này cắt cho các bạn nhá vâng. cái cây này hai quả cơ thế nhưng mà một quả ăn rồi chín ăn rồi cái còn Ui. Đấy, bây giờ mình phân thử xem là cái này thế này là to đấy vâng. bởi vì nó trái vụ chứ nó không không thể nào. vâng bây giờ nhấc cái quả mít lên ạ để cho các bạn xem này đây đấy đây không các bạn nhé 8 cân đấy ngon mùa đông mà cũng có mít chín các bạn ạ thế nó mới ngọt nó mới giòn vâng thế bây giờ và sau đây thì chúng tôi bổ chứ ra thử mưa này các bạn vâng. đây là mít chín cây ạ biết chín cây nhá ngồi xuống ngồi xuống biết sạch chín cây vâng, ngồi xuống vâng. mùa đông mà vẫn có mít chín các bạn ạ vàng ươm vâng đây ui giời ừ, tuyệt vời các bạn này nó giấy nâu nâu nâu vâng đúng rồi quay quay cả cái cái, cái... sữa chảy đấy đây ngon không vâng thưa bà lộc thì uh, trước đây mà dùng phân thường thì mùa đông có mít chín bao giờ không ạ ít lắm từ ngày mà có phân xin nên là, là hay được ăn mít mùa đông này lắm vâng hay được ăn mà ngon lắm mời các bạn ăn à, mít thưởng thức cùng chúng tôi nhé ăn mít tại vườn á ăn mít tại vườn luôn các bạn ạ chết ngọt lắm các bạn ăn ngọt thế này tối không ăn cơm này à. ngọt lắm ngọt lắm các bạn ạ cơm nước cơm nước lở luôn rồi và vâng. khi nào mà khi cây mít kia có những quả mà 25 cân thì là chị là uh, báo cho chúng em để chúng em chúng em mời các bạn uh, các, bạn, ngon lắm ở thích ngọt chắc luôn ăn thử ngọt lắm các bạn uhm. ngọt không thể nói được không chê đâu nhưng mà đông ngọt thơm ngon lắm các bạn ạ xin chào các bạn cây mít này là vẫn quay như mọi năm là mỗi quả là hai năm 25 26 bảy cân năm nay là 17 năm thế bây giờ hôm nay thì, thì tôi mới lại tỉa cành mít thì công ty phân Chinix về thì là mới nhìn thấy đây Ê, cây rất sai bây giờ các bạn nhìn tôi tỉa đây này đấy nhưng mà mình phải cắt hết cái này trên này các bạn ở đấy vâng cắt hết cái này đi đây đây này cái quả này thì được cái để này nhưng là phải tỉa lon đến như này thì cái cành này phải cắt hết đi này. Vâng. đấy phải cắt hết đi thì để cho nó thu thu vâng. quả không thì nó đói ăn quá các bạn đây này như này phải cắt cái này đi này các bạn đấy dựa nó chảy cạn lắm bởi vì khi khi này nó còn non vẫn còn cắt được còn những cái này các bác này các chuyện cái quả này nó đẫy rồi thì là mình để này thì cắt cái cành này đi này đấy rất nhiều quả các bạn cái hàng trăm quả nhiều lắm thì phải cắt đi đấy các bạn đây cái cành này quả này nó bé cắt đi các bạn không để nhiều quá nó không nuôi nổi các bạn đây đấy như này như này các bạn này mà cái này cũng phải cắt đi này vâng như cành này cũng phải cắt cắt đi không không để nhiều vâng. quá các bạn đây như này để này các bạn Vâng. nó đẩy ở cái Qua này, này thì để này phải, phải cái... cắt cái này đi chứ không là nó lại nép quả này mất nó rụng mất nó không nuôi nổi nhiều quá vâng, nhiều đấy, quá. các bạn vâng. đấy. bây giờ phải nè và thưa bà lộc đây, đây này cũng nhiều quá dài quá nó rụng hết nhiều quá dài quá các bạn quá đây này các bạn Đấy, Ví cái, này, này con dao đâu mất à? Có ba đây đây đây các bạn này, như ừ. quả này đây này quả này là nó nó sai quá nhưng mà phải cắt vậy đi các bạn. Sai quá đấy. À vì cái chỗ đấy nó sai quá đấy. Sai quá các bạn đây này. Đấy. Đây này, cắt hết đi. Vâng. Sai lắm cành nào nó dạng sai thế các bạn. Nó sai. Bởi vì vãi cái phân xinic chưa kịp thời ăn hết cái mùa này trong này lại vãi phân vào thế này là nó mới sai được các bạn nó mới cái phân này của nó mới, mới, mới lên được đền đây các bạn này như là phải cắt đi không này ừ. Vâng. cái chùm hai như vậy thì là phải cắt bớt đi đúng không để cắt hết cả, đi các cả, bạn cả cành trên cũng phải cắt đi quá chứ các bạn đây này đấy. Vâng. như cái cành này đây phải cắt hết đi này thì nó mới lên được rồi vâng. này đấy các bạn đây này đây cũng là quả của nó nữa thế nhưng mà có quả này rồi phải cắt hết đi nhưng không thì nó không nó to không to được đấy như quả này thì cành này thì là phải để này đấy. cắt cái này đi này cái giữa thì để còn những cái cành ừ. những không cái cứ không căn cứ vâng. cứ quả nào đẹp là để vâng. không căn cứ gì Đấy. đây cái quả này cũng đây không cắt nó cái quả này là tỉa rất tí thôi để anh tịnh trèo lên cây đấy. đấy vâng như cái này phải cắt hết đi đây vâng. là cái hoa đực của nó các bạn vâng cắt đi đấy để nó thụ phấn cái này cắt hết đi này vâng đấy cắt chồi cắt hết cái đi chồi cắt hết đi cắt hết đi để nó tập trung nuôi những cái quả nó to, tập trung nuôi quả đây này ừ. trên này nhiều lắm thì anh anh tịnh trèo lên trên kia cắt đi Chuyện cái sai lắm các bạn. Lên đi. Vâng. Bác vâng, thưa bà Lộc bà dự đoán là cái trên cây này nó có khoảng ừ, bao nhiêu quả? Tổng thể cả những cây cắt rồi và những cây chưa cắt thì có vâng, bao nhiêu? Tổng cả chưa cắt ấy thì nhiều lắm, hơn trăm quả hơn trăm này, quả này. Vâng. hơn trăm quả nhiều lắm nhưng mà không nuôi nổi vâng. khi các bạn này nhìn đấy quả to lắm ừ đấy trang này đấy thì cắt hết đi đấy cắt hết đi phải để mà nó bỗng đẻ nhá thưa các bạn là cây mít này cũng chính là cây mít mà năm trước năm ngoái Đấy, cắt đi nhiều lắm các bạn chúng tôi đã đăng tải ở trong cái clip là một cây mít mà trên mà cây có vài quả và quả to nhất thì nó có trọng lượng là từ khoảng 25 27 quả 25 27 kg trên một quả và năm nay thì uh, do là thời tiết uh, vừa rồi thì đã bị ờ, gãy mất một cành vì nó sai quá phải không sai quá nó gãy nó một cành đấy gãy một cành ờ, cành to đây ạ cái cành tiết cành này này các bạn này cái cành mà mấy ờ, mấy quả to tiền đấy cái cành này này mà các bạn này đây tức là năm trước chúng tôi quay thì có một cái cành nó chĩa ra đây nhưng mà vừa rồi gãy mất cái cành bão tiết, nó sai quá cho nên là nó đã gãy mất một cành này ừ. nhưng cây mít này hiện tại thời điểm này vẫn còn rất sai các bạn ạ sai lắm và ở đây chủ vườn đang phải phải cắt đi và những cái cành đây cái cuống này quả dụng đấy to không à như quả quả rụng đấy vâng. ờ đấy khẽ khẽ vào quả đấy anh và trên cây mít này thì ờ, cả lớn cả nhỏ có tới hàng trăm quả và nhiều lắm các bạn không đếm xẻ không đếm xẻ và từ gốc nó phân bố là từ gốc đến ngọn và cây vẫn là xanh tốt à, thưa bà Lộc thì bà uh, có thể cho biết là quy trình mình bón phân silic uh, tân Bắc Giang trên cây mít này như nào thì các bạn ờ, cứ kêu ná này ra thôi chín là ngay đó không kêu ná ô chín à chết à? chết quả chín chín chín chín anh chết đây nào ngửi ngửi ngửi chứ đâu Ôi chín thật rồi, chín rồi Đấy không, hôm qua sáng nay rơi một quả đấy Rơi quả cây bên kia May may hôm nay tỉa mà cắt được đấy Ui rồi Mít mùa đông mà vẫn chín đấy các bạn nhé Quả này bé không được to lắm Quả này thì bé vâng. Mít mùa đông nhưng mà vẫn chín Thơm Nhưng mà Thơm lắm Thơm Nó đẫy như này Thơm lắm Thơm lắm Thơm lức Đây này không tỉa đi đây bạn này Nó bé đây này Phải tỉa hết cái này đi thì nó mới xả đẹp được À nhưng mà Đấy. vì là mình không tỉa cái này không đi. tỉa đi được phải tỉa đi nó mới đẫy đà được. Thì không cái quả kia là tỉa được cái đẹp nó đẫy đà kìa. Vâng đúng rồi. Đấy những cái quả kia. Vâng. Những cái chưa chín nhưng mà đẫy lắm. Đấy. Vâng. Tao anh thấy không? Vâng. Quả này chắc cũng phải trọng lượng tới 5 cân đấy. Đấy quả năm cân đấy, vâng. nó đầy vâng. múi nhiều múi lắm. Vâng nhiều múi lắm. Ừ. Để đây đã. Vâng. Và mình có thể là tiến sang một cái cây à, khác nữa mình tỉa thêm một chút nữa. Không để tỉa tí nữa. Vâng. Đấy à, tất cả những cái cành tỉa là những cành có quả các bạn nhé đấy, thân quả hết đấy vâng cắt chính là thân quả hết vâng ở đây thì không thể tiếp được các bạn ạ đấy không thể tiếp không đâu. thể tiếp được bởi vì là uh, nó sai quá nó không nuôi nổi thì uh, những cái quả còn lại nó sẽ méo vẹo và nó sẽ không to rồi nó không không, đầy, không lây vâng nó không lây đều đấy đấy cái kìa cái chùm kia mà mấy quả kìa cắt vâng. hết đi ba quả to còn cắt bao nhiêu ăn nhiều lắm đấy không đếm sợi vâng không đếm sợi đâu ạ rất nhiều quả vâng ba tại cái cành này chưa không chèo nên cắt được nào vừa tỉa ba người bắt thang không mới cắt đấy vâng thưa bà lộc là khi mà tỉa này thì có một cái lưu ý gì ạ lưu ý mình cái quả cái quả đẹp đấy thì mình để còn quả xấu thì mình cắt đi thế thôi cái chứ còn nó sai lắm mà sáng nay cũng cho các cháu quả mấy quả rồi à thế ạ ừ chỉ hai đứa con gái cho các cháu này. thế mọi năm mà dùng phân bón thường thì mùa đông này nó có được xanh này Ừ, mọi năm thì nó không được sai này nhưng năm nay là mình bón nhiều thúc nhiều cái phân silic vào thế nó mới được thế này chứ không người nào ừ, nó quy trình là một cây thì như thế này thì ở mấy đợt và bón mỗi đợt như nào mỗi đợt cứ dăm nắm đẫy năm nắm đẫy cứ rắc xung quanh này này năm nắm đẫy năm nắm đẫy này cứ phải tương đương nặng hơn nặng phải nửa cân hơn nửa cân ờ, ờ. nó phải vào một khoảng một cân ừ. nó phải vào một khoảng một cân ở trên dưới cân đấy đấy một gốc và cái NPK ừ. thì mình bón nào ạ không độc phân chín không thôi vâng. độc phân chín không thế là là là rắc vào thôi vâng. mấy này NTK là ít lắm bởi vì NPK thì rắc bao nhiêu ừ, rắc thì đội dăm nặng bốn năm nặng thế thôi vâng. ừ thế nhiều lắm các bạn ạ nó chả vâng. chi chi thêm và biển đẳng dưới đất thì cái trên này cái này đây, sinh như chung hết sau đây thì mời các bạn chúng ta di chuyển sang một cây khác đây đây, đây nó sai mức độ như thế này các bạn đấy quả như cùng cái việc đẩy gạt phải đất đấy còn thuộc vào thì đây hạng này cái cây này xài lắm đấy một quả trên này hôm nay đề nghị máy quay ra chỗ này đây nó sai hơn còn hơn cả trùng sung các bạn ạ xài lắm đây như thế này thì phải tỉa bớt đi này đây cho cho máy lên cao vị đấy còn sai hơn cả sung các bạn ạ đấy thì như này là phải tỉa đi rất nhiều này nếu mà không tỉa thì là nó sẽ quả là sẽ không gây đều đấy và ở đây thì nó phân bố từ gốc đến ngọn chỗ nào cũng có quả đây như như cái chùm này là mình phải tỉa mất quả này đấy một quả đấy đây hai quả quả này tỉa đi này quả để quả to thôi ờ để quả to đây cho cái đèn này này quả này cắt đấy. đi không quả này cắt đi không Thôi cắt đi để cho quả này to vâng đấy như quả đi bốn quả năm quả vẫn bị tỉa, đây là tỉ muộn đấy vâng. nắm việc quá cho nên là, là, là tỉ muộn cũng đáng tỉ càng sớm thì quả nó mới to nó hết ít giữa, vâng. cái chảy đây trên cái đấy cái quả đây này quả này lây quá này đấy thì cái cành đó cũng phải tỉa đi đấy cái cành ấy đấy, cái cành đấy cũng phải tỉa đi để cho quả nó lây để cho nó, nhiều quả khác bên trên vâng. kia nhiều lắm cái quả làm gốc đây các bạn đây quả làm gốc như lợn con này thế và những cái cành ừ, lọ quả này ngon đây dơ đây Đấy ạ. À? Chín nó rơi xuống à? Trời rộng mới. Vâng. Ừ. Quá đây dụng đây này, cái này đây rồi. Vẫn còn cả điện kìa. À kia. Ừ. Chuột ăn hết à? Không, nó rơi dụng đây cho mày vứt vứt cho cá mới ăn cái đống ngon, còn nó đi ừ. bỏ bẩn. đây các bạn ạ cây này nhà mình tỉa sớm thì quả đều đẹp này đấy đây này đây tỉa sớm đây này thì nó hết ít nhựa này đây cây này thấy tỉa sớm thì hai quả đẹp này đấy hai quả đeo đây hai quả đấy, đấy quả hai quả này là chín ăn rồi ờ, đây cái quả còn cuốn đấy. đây đây các bạn này đấy tỉa vứt đấy và đây là giống mít thái các bạn nhé mít và mít thái nó có hai loại mít thái loại... là có hai loại một loại giòn một loại mềm vâng ngọt lắm vâng ăn hết cả sơn rồi Thế một số bạn cứ thắc mắc là đây không phải mít Thái nhưng mà Chẳng mít chúng Thái. tôi khẳng định với các bạn đây là mít Thái. Trước kia là mình đi mua người ta bảo có giống không hạt thì nó cây nó đắt. Vâng. Thế thì tôi bảo thế thì thôi đắt quá thì tôi thiếu tiền tôi lấy hai cây thôi. Vâng. vâng. Lấy hai cây thì nó bảo không hạt. Về dòng ra bổ như định vẫn có hạt. À. Các bạn ạ, ừ vẫn có hạt. Thế nhưng mà quả nó to hơn cái quả mít mít mít giòn kia. Vâng. Cái mít này là nó không giòn, mít nó mềm vâng. nhưng mà nó cũng ngọt lắm, nó, mà trẻ luôn. Vâng và chúng ta tiếp tục di chuyển ra một ờ, cái cây khác bên này thôi đây các bạn này ui quả này chín à tên là chín rồi chín chưa chín rồi xanh ôi thơm thế nhỉ thơm quá nhỉ đây đây quả này chín rồi đây đây máy quay đây qua đây được khoảng bao nhiêu cân nữa không biết được bây giờ phải cắt mới biết được à thế à thế phải cắt đây đâu về mấy cân như rồi thì là để cân như làm nhá vâng. đây là cắt cho các bạn nhá vâng cái cây này hai quả cơ thế nhưng mà một quả ăn rồi chín ăn rồi cái còn Ui. quay phần chỗ cúng đi đấy đấy đây bây giờ mình cân thử xem là cái Ôi, hôm nay rất là may các bạn ạ tôi ờ, đến để hướng dẫn để cùng nhà vườn à, hướng dẫn bà con về cách tiểm mít nhưng mà vô tình lại có một quả mít chín như thế này ừ. 8 cân các bạn Được 8 cân này ừ. đây vâng. cân cho các bạn xem không lại bảo nó dối vâng đây đây ngồi xuống ngồi xuống ngồi xuống đây là tám cân nhấp. các bạn Vâng. Đấy, mùa này thế này là to đấy. Vâng. Bởi vì nó trái vụ chứ nó không không phải là. Vâng, bây giờ nhấc cái quả mít lên ạ để cho các bạn xem. Nè. Đây, đấy, về không các bạn nhé. 8 cân. Đấy. Ngon đồng bạn, mùa đông mà cũng có mít chín các bạn ạ. Thế mùa nó mới ngọt, nó mới giòn. Vâng, thế bây giờ và sau đây thì chúng tôi bổ chứ. Nè để bổ cho nếm, xem có ngọt không. Cây kia quả kia này mắt to này là ngon lắm này vâng ui rồi cái nặng quá Đây, cái cuống của nó rất là đấy hai quả đấy đây ăn một quả là hai quả không? đây các bạn này bổ dọc thế này vâng. hay bổ ngang hai quả cắt một quả bổ ngang này nhỉ bổ ngang hay bổ dọc hơn bổ, bổ ngang ngang, bổ ngang bổ dọc được vâng bổ dọc thơm rất thơm ạ ngủ muốn ăn thì các bác vâng. đây là mít chín cây ạ mít chín cây nhá ngồi xuống ngồi xuống đi. mít sạch chín cây vâng ngồi xuống vâng mùa đông mà vẫn có mít chín các bạn ạ vàng ươm vâng đây ui giời ừ, tuyệt vời các bạn này nó giấy nâu nâu nâu vâng đúng rồi quay quay cả cái đầu kia sữa chảy đấy đây ngon không vâng, vâng thưa bà lộc thì Ờ, trước đây mà dùng phân thường thì mùa đông có mít chín bao giờ không ạ? Ít lắm, từ ngày mà có phân chín nên là, là hay được ăn mít mùa đông này lắm. Vâng. Hay được ăn mà ngon lắm các bạn. Đây. Cắt ra coi như là muối vàng ươm, vàng như mỡ gà nhỉ? Như ừ, mỡ gà. Vâng, vàng như mỡ gà luôn. Đấy. Đấy. Bây giờ mình bỏ một cái để này này nhãi nhá. bỏ này này nhá. Vâng. Nó nào được. Nó vẫn còn nhựa nhựa trên cây này trên cây ừ. phải ngắt vào trong nhà mấy hôm thì nó thì, thì nó, mới hết nữa. nhựa. nhưng rồi. mà trên cây này ăn ngay thì nó ngon. vâng thế cho nên là nhiều hàng đặt lắm cơ nhưng không có mà bán đấy chứ vâng khó cái thằng cao thọ mua nó cô ấy cho nó ngọt như thế rồi vâng. cô cứ để cho cháu bao nhiêu tiền thì bao không quan trọng nhưng mà nó cũng ngon của bà mới ngon quá à, nhưng mà có thì mới để được đông người đặt lắm các bạn này đây đây đấy, các bạn đây, các bạn này đây đấy đấy vàng như mỡ gà luôn thậm chí còn vàng hơn cả mỡ gà đấy các bạn nhé. ngon lắm các bạn đấy, toàn muối là muối đấy mà cái cái cái cái, cái lõi của nó ít nhỉ lõi nó còn nó kia đấy vâng lõi của nó bé là tí còn tí vỏ thấy ngon không các bạn vâng. nì luôn đây các bạn này muối này nó dài như này nó phải tới khoảng 5 ờ, 6 phân ngon không các bạn này ngon không quá ngon cắt cho các bạn này cắt ra nhá vâng. bạn không cắt có chứ ngon lắm thế này chèm thế này thì ai chẳng muốn ăn đang thèm quá Ủa, <laughs> tuyệt vời các bạn ạ đây đấy gai nó lì này các bạn này nó gai nó lì này đấy này, nhưng mà bạn. mùa đông gió bắc thì khả năng là nó bị bị như này phải không ạ em mờ lại ừ cái màu nó thế này. cái màu nó thế gió bắc nó thế đấy gió bắc nó như này cái màu nó thế còn nếu mà nếu mà vâng. bọc vào thì là được đây cái đằng này bọc được thì đẹp này à con đằng đây không bọc được à? ừ, ừ thế này vâng. cắt cắt thế này nhá vâng ạ để, bây giờ cắt để cho thấy các bạn các bạn ơi chỉ có mỏng cái vỏ nó mỏng như nào nhá này vâng đây mỏng này đã vào múi rồi các bạn này đấy, à. đấy. chứ không phải là nói khéo đâu các bạn nó cứ thực tế vâng. đây đưa em cái vỏ đây này mỏng lắm các bạn chết đây các bạn này cái vỏ mỏng dính luôn mỏng dính như thế này luôn nhưng mà nếu mà mít dùng vân thường thì cái vỏ nó rất là dày vãi bên đây mũi cái này nhưng mà đây bỏng dính các bạn này ừ. đấy bỏng dính luôn đấy cắt một cái nó đã đến múi rồi đấy vâng. này mãi đây có múi vâng mãi đến đây đã có múi rồi thế và sau đây thì mình sẽ đi mình sẽ bóc thôi nghĩ cho các bạn. các bạn này còn cười chết nhỉ vâng. hôm nay là rất là hên cho công ty là đi may đấy ra cổng ga dài đấy phối hợp với nhà vườn hướng dẫn uh, tỉa mít cho bà con nhưng mà lại lại gặp được ừ, mít chín và mai hôm nay được hai quả vâng Điện đây sáng nay lại rơi quả này Điện đây bên trên luôn. múi này vâng. trên trên ngọn này đấy này vâng. đấy trên cuống này các bạn trên cuống này cũng mỏng dính luôn mỏng dính này đấy nhưng mà nếu như đấy. là dùng vân thường thì nó như nào vân thường thì nó dày hơn nó không được ngon thế này à, vâng ừ. đây bây giờ để mình sẽ sẽ bóc một cái múi nguyên cho các bạn xem nhé xem là cái mít dùng silic nó như nào nhé đi đâu ai hỏi mít vâng. không nó ngon thì người ta mới mua chứ không ngon ai ta mua và vừa bón phân này nó vừa vừa bổ thì bà vừa nói cái quy trình bón như nào để cho cái các quy bạn quy trình bón các bạn là cứ ăn hết cái này một đợt này là nó một năm là nói thật là từ lúc nào tôi cứ thấy nó sâu sâu hơn nên là thấy cái lá nó vàng vàng thì tôi lại bón thêm chứ vâng. chẳng vậy này mình cứ cho ăn nhiều này khác có nhiều quả quanh năm không vâng. lúc nào hết tức là đầu vụ thì sau khi thu hoạch xong thì mình bán sớm bán muộn à. Ờ, thì là vâng. cứ đầu vụ này chúng tôi đã bón rồi, cứ mưa chúng đã bón. Bây giờ ấy lúc cái đấy xong thì tập trung vào bóc một đĩa cho các bạn xem. Đấy các bạn này, một múi mít, mít nguyên vẹn này các bạn này. Đây một múi mít rất là dài và to như thế này. Mà ở đây là nó lại là đầu cuống chứ nó không phải là Đầu cuống các bạn nhớ đít các bạn, vâng. không lại bỏ nào vâng. cắt nửa đít. Ấy. Vâng nhá. Đít thì múi nó còn đẹp hơn nữa. Đấy. Đây các bạn này. Một múi to như này, máy quay gần vào đây và tôi khi tôi tách ra thì cái hạt của nó bé xíu các bạn này hạt bé xíu này bây giờ mình tách nguyên muối đây hạt bé xíu này đây hạt bé xíu này đấy và nó rất dày các bạn cái sơ này ăn được cơ này đấy. cái sơ của nó cũng rất là bóc ngon còn tiết hạt bé xíu như thế này đây đấy rất là ngon như này đấy nó dựa nó dính cái chính cây này để nó dựa nó dính vâng chào các bạn nha tôi tiếc cái sơ quá tôi ăn này, này. chào các bạn <laughs> ngọt vâng cái sơ ngọt cái sơ ngọt các bạn ạ nên các bạn cứ bảo làm sao mà <laughs> làm chả mày ăn béo ổ nó cứ chín ấy. ngon lắm vâng ăn này tối ăn cơm đây muối nó rất là to và đây cái sơ của nó cũng vàng ươm như các này bạn này sơ này chờ ngon cái sơ của nó cũng vàng ươm như này chứ nó không thường là mít thái thì chờ đi thì tiếc nhưng mà ngon lắm các vâng. bạn thường là mít thái thì muối cũng trắng muối nó cũng trắng mà nó sơ nó cũng trắng nhưng mà ở đây thì ừ, sơ vàng ươm các bạn, các bạn này đây và tôi ờ, sau đây tôi xin phép để tôi ăn sơ nữa các bạn thông cảm chứ ngon quá cơ ừ. ôi ngọt lắm các bạn ạ sữa ngọt ngon tuyệt vời luôn kể cả những cái sơ thường này cũng rất là ngọt đây để tôi bóc tiếp một múi nữa này ừ, ngon lắm rồi vâng thơm quá thơm nước nở luôn đây các bạn này múi của nó to như thế này đây thì cắt nửa đầu đấy múi bé đấy vâng Đây muối của nó to như thế này Mà muối đầu nhá Đấy và quả này cũng chưa phải là quả to <laughs> Nếu quả mà tôi mà bò mà, mà làm thì chương trình thế này mà đáng lẽ ra tôi bổ được đít cái phải muối dài các bạn nhìn mê ơn vâng. Thế đây tôi thì cắt luôn nửa đầu cho các bạn không lẽ các bạn vâng. nhìn đây nửa đầu đây đây một cái muối nó dày như thế này các bạn này đây các bạn này đây hạt tôi bóc ra đây hạt đây hạt bé xíu này đây muối này dày không ngon không muối dày ngon các bạn này đấy muối dày muối to nhé đây là một múi mít đấy hạt của nó đây dày to rất là ngon như này đấy được không này ăn muối hết này vâng toàn vâng, muối là muối đấy đấy nó vâng. chỉ chơi bên ngoài này này bên trong là bữa này bạn đúng rồi đây đây muối nằm đây các bạn này đấy, ngon lắm đây này toàn muối là muối này muối sát muối này đây muối sát muối nhá đây đấy. sờ ngọt lắm các bạn và bà lộc bà có thể nói cho các bạn là sau khi thu hoạch xong thì bón thế nào đây các bạn này ừ. toàn muối là muối ngại cứ rắc vùng quanh thôi đấy chả nói gì xong lại chấp cái cây vào mưa nó thế nó xuống thế cái cây nó tốt rồi chả phải tưới tắm gì cả mỗi một gốc là mình cho khoảng độ tầm vâng. với những cây mít tùy và... theo cây vâng. cây to thì đậu cân vâng. cây bé thì đậu trăm sáu bảy nặng. vâng. ừ. ngon lắm các bạn vâng. dễ bón không và sau sau đấy thì mình cho thêm bao nhiêu NPK nữa ạ à? cho cây to thì cho năm nặng, cây bé cho ba nặng. ngọt vâng. lắm các bạn cây những cây to nữa thì các bạn ừ. có thể cho tới một cân à, một lần bón. Sơ ngọt. Vâng, em biết rồi, sơ rất ngọt ạ. Thế và uh, ờ, NVK thì mình cho bao nhiêu ạ? Cho 4 5 lạng. Thì bóc ra một đĩa đĩa vào đây cho nó đẹp đẹp này. 4 5 lạng. Vâng. NVK thì 4 5 lạng. Ngoài ra thì mình có rắc thêm kali không ạ? Cần gì không? Nó vâng. ngon thế này làm gì phải cân đi cân biết gì? Vâng. Chả bón gì đâu. Vâng. Chỉ có cái phần này cho cho thêm ít tí kia thôi. Vâng, mình đứng lên. Ừ. Chị bê cái cầm ít kia lên. Vâng, đây. Đây các bạn này. Này chào các bạn đây này. Đấy, mít này đây nửa đi còn đây nửa đầu nó hơi ngắn muối tí vâng. đây này đấy nhưng mà muối là rất dài đây nhưng mà muối nó rất là to rất là dài rất là ngon như thế này ngon lắm các bạn đấy đây muối nó rất ngon cái bữa ra này đần muối nó muối rồi các bạn đây là bữa vâng. ra thần muối này vâng, vâng, đấy đấy ngon rất là ngon như này vâng. đấy à, các bạn là à, à lấy đây, phân xịt làm này. kinh tế là mình phải dùng cái phân à, à, ngon mà bán cũng dễ kể cả cái bất cứ cái gì như thế trồng cây gì như thế chẳng hạn như là cây bưởi như thế nhà tôi bán hàng nghìn quả bưởi đấy có phải đi chợ bán quả nào đâu vâng. thằng đến nhà là người trách thì không còn mà bán đấy vâng. khỏi mà cái mít này là một cái mít đổ cái mít đổ đấy nó vâng. đặt xuống đấy mấy lần để vâng. chỗ nó này quay quay quay quả đây quả đây đây đây đây này các bạn này vâng. đấy chín này đấy, muối rất là to dày như này đã biết đôi chín là cắt xuống ấy thì là thì nó ít dựa vâng thế nhưng mà nơi này cắt cây cái chín cây ăn ngay này nha nó đều dựa các bạn dựa nhưng mà nó lại ừ. rất là vàng thơm ngon như này vàng thơm ngon lắm vâng. đấy um... người ta cứ bảo không ngon đâu thì chặt đi thế nhưng nhà tôi thì thật là ngon này vâng. và bao nhiêu người đặt lên những khoảnh này là, là không động. Vâng. đấy và um, thưa bà lộc là ừ, à, với cái cái chu kỳ bón thì thì thì bà bón tức là sau đó thì đến thời điểm nào thì mình thì mình lại bón cái cái khu phân này vâng đến đây thời điểm nào này. thì mình lại bón nhà mình đây này cái góc nó chơi hết đây này, này. Đấy, vâng. các bạn nhìn này thế là à, ví dụ là mình phải ăn mít hết cái quả to đi vâng thì lại mình này rắc tiếp lại chứ tiếp. không căn cứ là đầu vụ hay cuối vụ vâng. có nghĩa là nói ra chai ăn ăn hết quả to thì mình lại vứt ra phân vào vâng. thì nó mưa xuống nó không đẫy nó không nứt quả vâng. nếu các bạn mà mà nó già quả rồi mà các bạn mà vứt phân vào ấy, mưa xuống là nó sẽ đẫy quá là nó nứt vâng. cái này nó tự nó ngấm dần dần thì nó không nứt nứt quả à. các bạn đấy đấy thế này cứ thế này bốc này là, là cứ vùng quanh cứ, này cứ rắc vùng quanh cứ như rắc vùng quanh này thôi đấy đấy và với những cái cây ờ, mà nó 14 15 ờ, tuổi này thì là mình rắc cho nó khoảng độ tầm một cân rắc cho nó độ cân vâng. cây to phải hơn cân được vâng. cây bé thì dưới một cân thế thì mình cứ rắc thế thôi trong này là nếu mà, mưa ấy thì là cứ cạn nó thôi thế mà mình có thời gian nữa nhà mình thì nói thật với các bạn nhà mình tổng diện tích hơn 3 mẫu mà không thuê người chỉ hai ông bà làm thôi thế cho nên là à, nếu mà nó hồi nào nó lắng mà vất vả nó lắng ấy, thì là phải cào cái lá đậy vào mà không thì là cứ kệ nó thôi nó không sao chất bởi cái này nó nó, nó dễ chịu lắm thế còn cái phân à, à cái túi 3 gam này là các bạn ạ nếu như cái này các bạn muốn ngon hơn thì các bạn muốn kích thích để cho quả nó đẫy đà hơn thì các bạn phun thêm cái này nữa và phun thêm cái này nữa mà ăn lại càng ngọt càng dậy mùi ngon vâng. Vâng phun trực tiếp vào quả chứ ạ phun trực tiếp cái này nó là sinh học cho nên nó có vâng. gì đâu đấy nó nó nó không không ấy thì rất dễ lắm các bạn chăm bón dễ lắm vâng. Thấy các bạn uh, lưu ý là nếu mà mình không những cây mít nào cao mình không phun được thì mình có thể tưới quanh tán và chúng tôi đã có một cái clip để hướng dẫn các bạn là à, tưới à, một cái túi phân này pha với tỷ lệ là à, 60 lít nước và tưới cho khoảng 10 cây mít à, như độ tuổi à, từ 15 tuổi trở lên à, và các bạn về nhà chúng ta xem lại những clip này thế và ở đây thì à, mình có thể là thấy cái lá đây à trong khi mà cây mít nó lá này nó xanh là nó xanh bền nhá các bạn vâng, cái lá xanh bền thì nó không không đói ăn và vâng. cái này nó lâu lâu lâu ăn đấy vâng, chất lượng của nó dinh dưỡng của nó đây này đấy cái lá này là nó ra quả đấy nhưng mà cũng tỉa nhà đây là nó dày quả lắm đây là đấy nhưng mà cũng được cắt đi cho nên sai lắm các bạn đây là tôi tỉa rồi đấy vâng tôi tỉa bao nhiêu vứt đây đây tôi tỉa đây này các bạn đấy tôi tỉa đây đây đây đây, đây tỉa mít đây các bạn này đấy tôi tỉa tỉa vứt đầy đây này đấy đấy và cây này thì mình đã hái được bao nhiêu quả rồi cây này là thì cứ dài dài lúc cứ thỉnh thoảng lại hái cứ thỉnh thoảng hái chín đây những hai quả này thì nó tháng nữa lại chín này cho hai các bạn hai quả này đến tháng nữa lại chín này đấy, tháng nữa lại chín bây giờ chưa cho bón để ăn hết hai cái quả này đi bón không thì nó lại đẫy sợ nó lút sợ nó lút nứt để bán để mặt trái vâng. đi chê vâng vâng ừ. vâng, vâng. và cây này là phục cây này bị đổ, cây đổ này đổ lưng lên này để cái chống vứt đây này các bạn vâng. cây này và sâu bệnh thì tưởng chết đây này Cây này sâu này sâu tưởng chết này còn cây to vật vã là, là to lắm cây này là cắt cái quả kia vừa cắt xong nhé các bạn ạ thế còn cái quả này thì không không bỏ nữa quả này là cắt nãy ra đi dọn cây thì may nó chín để vâng. chưa bỏ vâng. thì bỏ cái quả à, cây kia thế mời các bạn ăn eh, ngọt lắm mời các, bạn, bạn ăn eh, mít thưởng thức cùng chúng tôi nhé ăn mít tại vườn ạ ăn mít tại vườn luôn các bạn ạ chết ngọt lắm các bạn ăn ngọt thế này tối không ăn cơm đâu vâng. ngọt lắm ngọt lắm các bạn ạ thơm phức thơm nức lở luôn giỏi vâng khi nào mà ừ, cái cây mít kia có những cái quả mà 25 cân thì đề nghị chị là uh, báo cho chúng em để chúng em đến chúng em mời các bạn uh, trên cộng đồng mạng uh, đến đây để thưởng thức ừ, cái mít cùng con xinic xem nó ngon như nào và xin phép các, các bạn, bạn ngon lắm vào đây nhá thích ngọt chắc luôn ăn thử ngọt lắm các bạn uhm. ngọt không thể nói được không chê đâu nhưng mà đông ngọt thơm ngon lắm các bạn ạ các bạn được cái sườn ngọt đấy mà cái em cái mít này thì nó là cái um, mít thái giòn mít thái giòn vâng còn có một loại là cái mít thái đây này. của bạn này mít thái mềm vâng ăn nó rất là giòn và ngọt các bạn ạ Ngon lắm Ngọt quá Thôi món đây nhỉ Ừ, cái muối này Hột thì chỉ bé tí đi các bạn Vâng, hột bé tí nhỉ Nó dày muối như này Các bạn này ngọt quá các bạn Bạn nào nhanh khỏe chạy đến đây để <laughs> ăn mít với chúng tôi nhá Ngọt quá cơ Các bạn ơi, Ờ, ở miền Bắc nước ta thì về mùa đông thì rất hãn hữu khi mà rất ít khi mít chín nhưng mà tại những vườn dùng phân xinic thì mít vẫn chín bình thường và ngày hôm nay là hướng dẫn các bạn phối hợp cùng nhà vườn để hướng dẫn các bạn là tỉa mít à, à, trong vụ trong mùa đông ừ. thì à, vô tình gặp được một quả mít chín như này và chúng tôi bổ để cho các bạn thấy rằng mít dùng phân xinic thì mùa đông vẫn chín như mùa hè ngọt và quá. chất lượng thì vẫn ngọt như nhau và chất lượng hương vị đều ngọt đều thơm như nhau và um, chúng tôi cũng mong muốn các bạn hãy mạnh dạn dùng phân xinic này cho mít để đạt được năng suất chất lượng hiệu quả cao và cách dùng thì cũng rất là đơn giản um, chúng ta chỉ bổ sung thêm cái, cái phân ờ, xinic này vào à, và giảm cái phân ờ, NPK đi một nửa thì sẽ cho một cái năng suất chất lượng cao và cho mít chín quanh năm, sai quanh năm và được thu hái quanh năm. À, cũng như là cho chất lượng mít là ngọt và là không bị à, sâu sơ cũng như nó hạn chế sâu sơ rồi nó hạn chế được những cái uh, bệnh uh, ví dụ như là um, uh, bị sâu sâu đục thân trên mít rồi uh, thui mít hoặc là uh, không đậu quả nói chung cái mít này là nó <clears throat> nó đậu sai lắm vâng. thế nhưng mình phải tỉa vợi đi chứ không thì nó quả nó nhỏ vâng. Thế nó bán nó mất giá vâng. cái quả to bán thì ai cũng thích nói thật đi chợ mà thấy cái quả mít to người ta anh muốn hỏi đấy các bạn là ngon lắm vâng. đấy các bạn đấy ngon lắm từng và nếu như các bạn muốn mua mít sạch mít ngon thì các bạn hãy liên hệ với bà Nguyễn Thị Lộc ở khu trang trại thôn Xuân Dương xã Vạn Ninh huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh à, theo số điện thoại à, bà Lộc đọc đi ạ ừ. 0334 112 535 thế nhưng khi nào thì mua thì phải báo trước thì tôi tôi có thì tôi mới điện được chứ nó nhiều người, người đặt lắm cơ đây là các bạn ở đấy này không có sơ mấy đâu này không có sơ mấy đâu các bạn không ngon lắm nào đấy bữa này muối ngon vâng. sơ ngọt ngon sơ ngọt ngon mà muối vào mẹ đông người mua quá không có là có mình lại ra mắng mình đi thế mà nên đi bằng cái khổ quá chứ chưa đến lượt thì dần dần ừ, bà, dần dần mới đến lượt bà lộc ở đây cũng là một trong những não lông chi tiền nổi tiếng không chỉ mít mà trên cà chua rồi mướp à, rồi à, bưởi, à, bưởi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 like, share để mọi người đều biết đến những video của chúng tôi và mọi người đều uh, được hưởng hòn qua được cái lợi ích từ cái phân Sinic này và chúng tôi sẽ kết thúc ừ, video ở đây cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo ừ, chào các bạn nhé chào các bạn ngon quá các bạn